và dòng thư tay em sao ngày nào rồi còn là hư vô em gửi anh đây lời chào mà nhìn người đi vội làm gì đến tôi tại sao lại cách xa còn yêu như thế mà để lệ anh biết khi mùa xuân đang thầm thì những người mà ra đi anh chẳng biết có điều gì mà ngày sau đáng thương nhìn nhau như cố hương tìm em ở bốn phương vì sai lên vẫn vương em ơi vô tình dù tình mình gặp không may em xa lấy lầy để dập để ở bên đây bầu trời là hắt nhiều nhìn về là đó đây ngoài trời thì có mây chỉ còn lại là đắng cay thương cha thương mẹ để một lòng mà quay lưng hay lắm âm lịch như người cười mà dưng dưng kia kia là pháo hoa rộn ra người đến xem hoàng mình kết duyên còn phải mình là hết duyên anh như trẻ lạc vào thăm tối giữa rừng thông lên cảnh chim nhỏ lạc đàn thì bên đâu đến ngừng trông anh là một con đồng đấm mất ánh sáng nó xoay vòng treo cho anh cả một mầm sống nhưng chẳng chịu đến hôn chồng mấy lúc ấy ta còn trẻ lên đời bạc và mưu sinh anh chưa học hết lớp 10 người ta gọi là lưu linh anh gắn bó với sông nước và cảnh vật đầy hữu tình còn người ta cho em áo lụa hỏi tại sao chẳng phụ mình tình yêu anh bình yên anh về đây đi để anh ôm đêm nay ai đưa về nhà để gió hát vang lên câu tình ca để lệ hoen mỹ khi một xuân đang thầm thì những người mà ra đi anh chẳng níu kéo điều gì mà ngày sau đáng thương nhìn nhau như cố hương nhìn em ở bốn phương vì sai lên vẫn vương